chia tay em hy vọng lòng sẽ nhẹ bớt thôi để khi anh gặp lại em còn có thể nhìn sau mắt em để khi ấy anh sẽ chẳng thể